Xin chào tất cả anh em Clip ngày hôm nay tôi muốn gửi đến anh em một cái à, một cái cách chơi tài xỉu rất là hiệu quả Chúng ta sử dụng cái à, bộ hột nghiêng tài nghiêng xỉu Tại sao gọi gọi là nghiêng tài nghiêng xỉu Bởi vì khi à, sử dụng cái bộ hột này thì tỷ lệ về tài hay về xỉu nó sẽ chiếm từ 70 đến 80% tôi sẽ nói sơ qua ví dụ như anh em sử dụng cái hột nghiêng tài thì khi lắc chúng ta sẽ biết được tỷ lệ của nó lên tài nó đạt 70% đến 80% có nghĩa là khi lắc 10 chén nó sẽ đạt từ 7 đến 8 chén tài và ngược lại bộ nghiêng xỉu nó có cũng như nhau cũng thế về cái bộ hột ờ, nghiêng tài nghiêng xỉu này thì hoàn toàn không tang 100% không tan ngâm nước muối nổi thử cục hít hoàn toàn không dính không hít nó khác với lại cái bộ hột à, 500 đây thì hoàn toàn dính hít anh em đây nhưng mà về cái bộ hột nghiêng tàng nghiêng xỉu này bên tôi thì hoàn toàn không dính không hít gì cả nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường chỉ cần khi vào chơi anh em đưa được cái bộ hột này vào và có thể là anh em lắc cái được đưa cho người khác lắc cái cũng được không sao cả tỷ lệ lên tài lên xỉu nó rất là cao ví dụ như là làm về nghiêng tài thì nó chiếm tỷ lệ lên tài nó cao hơn và nghiêng xỉu thì nó ngược lại hột này thì bên trong hoàn toàn không có trì hay là rỗng hột gì cả đây tôi sẽ thử qua nước muối cho anh em xem hột nổi hoàn toàn bình thường anh em nhé không bị ờ, chìm nếu như hột mà có chì thì tất nhiên nó sẽ bị chìm mà Đây là về cái bộ nghiêng tài giờ tôi sẽ vớt ra và tôi thử cái bộ nghiêng xỉu cho anh em chỉ cần khi vào chơi anh em đưa được một cái bộ hột này vào thôi và ai lắc cái cũng được người nào lắc cái cũng được không quan trọng 1 thì hoàn toàn nổi bình thường và tôi sẽ lau qua cái bộ ờ, hột này và tôi sẽ lắc thử cho anh em ờ, mấy chén để anh em thấy sự hiệu quả của cái bộ hột này nó có tính chính xác của nó như thế nào tôi sẽ thử cái bộ nghiêng tài trước cái bộ nghiêng tài là bộ này còn đây là cái bộ nghiêng xỉu đây ờ, cũng gọi là hột liệt liệt tai liệt xỉu và tôi sẽ dọi qua đèn à, và đây anh em nhìn hột thì hoàn toàn trong hộ Đó, hột thì rất là trong nhé tôi sẽ thử lại nam châm một lần nữa đây ba cái hột 500 này thì đã bị dính hết đây rồi còn hột này không dính không hít đúng chưa nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường đây là cái cổng cuộn này Đó. còn đây nó là cái nắp sơn cũng không dính không hít gì cả bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em về cái bộ nghiêng tài này tôi sẽ thử cho anh em à, khoảng à, chục chén bây giờ nó đang là xỉu chín độ bây giờ là một chén tài này. hai chén tài tài 16 à, ba chén tài này, tài 12 này. 4 chén tài tài 15 456 tứ ngũ thiên 5 chén tài này tài 12 tiếp bây giờ sang một chén xỉu xỉu chín giờ quay sang tài luôn vẫn là tài tài 11 tiếp tục là tài tài 13 này. tiếp tục vẫn là tài nữa Đó, giờ nó sang một chén xỉu rồi lại quay về tài xuống xỉu rồi tài luôn Đó, vẫn là tài tài 12 Đó, bây giờ vẫn là tài 12 nữa anh em nhé vừa rồi tôi thử cho anh em cũng ờ, khoảng hơn chục chén thì mới chỉ có 3 chén là xỉu còn lại là nó về tài bây giờ tôi sẽ thử sang cái bộ nghiêng xỉu một chén xỉu rồi một một hai hai chén xỉu rồi xỉu mười một ba sáu một ba bốn xỉu tám tiếp tục vẫn là xỉu một hai ba xỉu sáu một ba bốn xỉu tám nữa bây giờ nó sang một chén tài là hai bốn năm tài mười một bây giờ xuống xỉu luôn nhé xỉu mười 235 số 10 Bây giờ qua một chén tài nữa là Bây giờ nó lại xuống xỉu Xỉu 4 Xỉu 8 tiếp tục Bây giờ là xỉu 7 nha Vẫn là xỉu Bây giờ nó sang một chén tài Tài 11 Nó lại xuống xỉu luôn Xỉu 6 à xỉu 5 này xỉu 10 đúng không ạ vừa rồi tôi lắc cả hai bộ cả bộ nghiêng tài và bộ nghiêng xỉu thì thấy cả hai bộ đều là nó tỷ lệ nó rất là chuẩn rất là chính xác chiếm từ 7 đến 80 phần trăm như những gì tôi nói lúc ban đầu thì anh em nào cần tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại đây nhé